này được sản xuất vào ờ, tháng 1 năm 2019 bếp bên trong còn khá là mới đây là bên trong đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp để các bạn xem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 bếp có cặp kiềm pin của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng tôi sử dụng chúng tôi à, tặng các bạn thêm một cặp kiềng như thế này nữa để nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong thời gian sử dụng mất kiềng nó bị hỏng thì chúng ta không có kiềng khác để thay thế bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có tích hợp với chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có tích hợp chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì chúng ta có thể mua thêm cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80 ngàn một cái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 á, khi mà các bạn sử dụng bếp á, chúng ta nhìn thấy ngọn lửa nó bị đỏ có thể do là cái lượng tích lưu ga không có ổn định hoặc là do cái bình ga chúng ta đã sắp hết hoặc là cũng có thể do cái van ga nó không có được tốt thì ở đây chúng tôi có bán một cái thích một cái van ga như thế này Namilus giá 130.000 đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng một số nơi bán khác đó, họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài